Làm ơn đợt bốn nên phải mang ra xa Mà có thù địch mà người đúng mùa dịch Cả có bệnh thì là mong lang thang Cảm giác chủ đích của ta nó một tịt đón theo lại ha Hãy bao hoa về chúng mình ở trong vùng dịch Một lần nữa ta ưng ngang qua But if we fuck it all about Tôi đến thắp nhang hướng về Bắc Giang Cầu cho ổ dịch đã sắp tan Mục tiêu tiến tới không có nhiễm mới Không lợi dụng dịch để kiếm lời Ai cũng phải thực hiện thông điệp 5K Cho Covid-19 dần bị vang xa Đây là cuộc chiến mất tất cả mọi người tham gia từ người dân chỉ còn đàn ông đàn bà Không còn ca dương tính Sống và làm theo cương lĩnh Dân thường hay du côn Điện thoại để có blue zone Quyết thắng đại dịch, Covid bại binh Đường lối tài tình, nước ta lại thịnh Quyết thắng đại dịch, Covid bại binh Đường lối tài tình, nước ta lại thịnh Ta muốn đặt bốn nên bị mang ra xa Mà có thù địch vào ngày đúng mùa dịch Cả có bệnh thì là mong lang thang Cảm giác chủ đích của ta nó mù tịt Don't tell lies, ha, hay ba hoa Vì chúng mình ở trong vùng dịch Một lần nữa tại ương ngang qua But it be fucking out left back, ha ở lại ba, các ở lại trước về bác sĩ đến tăng Để người đấy lại những ưu thế về kinh tế mà chú khiến cho danh tiếng Việt Nam tại đi bằng xa Để mọi người đã hô bên lên là vô tên ta đã công hiến chuyên công nghiệp và được công nhân để FLM ngọn là cháy để thêm ven cùng về tất cả nơi không bạn Nhưng mà là game Why can they stick there, pop the hole Sao có thể vì ích của riêng chúng ta phải tích tiêm chủng và dây dớp cho sau Yeah, tôi cũng don't know, tôi don't know bà đã chua that nói được sự không xa còn giữa với đồng bào của Việt Hồng Kông và bây giờ về đồng Hà sao này tôi don't know ta muốn đợt bốn nên bị mang ra xa Mà có thù địch và gây đúng mùa dịch Cả có bệnh thì là mong lang thang Cảm giác chủ đích của ta nó một tin, Đúng theo lights hả hay ba hoa Vì chính mình ở trong vùng dịch Một lần nữa tại ương ngang qua bên it be fucking out left back